tết đến thì chỗ bà con gà nè bà con ơi chỗ nhóm vệ ờ, dạ. có ờ, hỗ trợ cho bà con là trăm phần quà thì ờ, chỗ đoàn chỗ cúc với chỗ cô Di Huệ Huệ Thưa dạ. dạ, nói đi. À, dạ, hôm nay, tụi con cùng với lại sư Bụi Cúc là trong cái nhóm đầu tràng phước hoài sông tô à, về đây thăm lại quê hương của sư muội phước lạc à, muội là từ à, muội đó nói là từ thời mà nhỏ thì sư muội đã ở đây rồi nên có rất là nhiều cái kỷ niệm với lại à, bà con nơi đây thì à, với cái tấm lòng mà yêu thương tết là trở về quê hương của mình nên tụi con về thăm quê của sư muội cũng như là gửi một ít tấm lòng chia sẻ cùng với tất cả bà con nơi đây à, tuy là cái à, vật dụng thì rất là đơn giản thôi nhưng mà bằng tất cả tấm lòng thương yêu của tụi con từ nơi xa gửi về cho bà con chúc cho bà con của mình có một cái tết thật là an lạc vui vẻ hạnh phúc khỏe mạnh bình an và à, mong cho cái mùa dịch này sớm tan nhanh để tất cả mọi hoạt động trở lại bình thường bà con ở đây có khỏe không ạ à? khỏe dạ à, ở bên đây thì mình có bị ảnh hưởng trong cái mùa dịch covid nhiều mà dạ. cũng ít lắm luôn dạ là đây là một cái điểm ờ, phước báo và may mắn vô cùng thì ngày hôm nay thì ờ, à, bà con với lại à, sư muội à, gặp lại nhau trong cái à, cái không khí mà quê hương như vậy gần sắp tới những ngày tết rồi hy vọng là à, những cái món quà này có thể à, đem một cái không khí tết ấm áp về cho bà con mong bà con luôn an vui ạ à. ai di đồng rồi chị em cô bác đây chị em à, là à, cũng như là cô huệ có lòng hảo tâm đến đây là giúp đỡ cho chị em chúng tôi trong xã này nói xã nói chung còn nói ấp rồi nói riêng thôi vậy là tụi tôi cũng thành thật là cảm ơn cô rất nhiều và chúc cho cô được nhiều à, sức khỏe và hạnh phúc và trong cái đồn cái à, trong cái băng đạo của cô được à, vững vàng càng ngày càng phát triển thêm nữa lớn rộng ra đặng trong nào cũng gặp cô được rồi yeah. Dạ. <laughs> lòng yêu thương yêu thương thì yêu thương đô la đó yêu thương đô la đẹp lâu lâu gặp gặp lại cô huệ này mừng lắm dạ giờ cô cô chúc gì huệ sao sớm biết đi đi chứ không chịu đi <laughs> ba mấy tuổi rồi không chịu đi cũng, cũng mong muốn dạ. lắm nhưng mà à, dạ. mà mọi biết không bà cái gì bà cũng biết mà cái tiền cái à. không biết <laughs> vậy thôi chúc chắc. Ờ, toàn ờ, dạ dạ cũng dạ như là còn không qua muốn hậu giờ mình ờ, tiến hành mình uh, mình trao quà thì ờ, con đọc mời ờ, bà con lên trước mời ông võ trùng sơn mời ông trần văn dựng cuối cùng Mời ông Trần Vinh Bế Bắt bế, bắt bế Ăn Bắt Trần Vinh Bế Trần Bế Trần Bế nhận lùa Bế lên chưa, bắt bế lên chưa Ông đi bán, không có nhà À, không ai đại diện hả Đây, đây, đây Dạ, có đại diện rồi, có đại diện rồi Mời bà Nguyễn Thị Bông bác bông, bác mùa xuân nè mùa xuân quanh năm nè hello em đi hẳn dạ bông dạ đó cái cái mời ông đi hẳn mời ông gửi văn niệm bác niệm đủ cho em đủ mọi người đó hai bốn sáu tám chín mời bà đinh thị bảy bắt bảy bắt bảy bắt bảy giờ bắt đầu đấy chúng ta xin bắt đầu con cho con hỏi là cô tên gì không? cô tên là Nguyễn Thị Tư. À, năm nay cô bao nhiêu? Sinh 1944. À dạ, à, cô đến đây đợi lâu chưa cô? Cô đến đây thôi ờ, lâu mau vì cái điều đó không có cần thiết nay con có thấy vui không vui dạ à, cô cũng mong cầu chúc cho đoàn thể các ờ, giáo và sư cô vô diệu được khỏe mạnh dạ. luôn và được ờ, bình an vô sự cho qua cái mùa bệnh covid như con dạ. đặng chị em chúng tôi cũng như là không phải nhiều nhưng mà một món quà nhỏ ngọt nhưng đã đầy ấm áp tấm lòng của các đoàn thể và các cô cũng như vậy trong người của cô chịu vậy được bình an và được hạnh tràn đầy mùa xuân tới được ờ, ấm áp và tràn đầy mùa xuân tràn đầy được các cháu được đẹp mãi mãi và được sức khỏe tràn đầy cái gì cũng còn sức khỏe mẹ không? Dạ. Rồi được không? Dạ, kính chúc cô nhiều sức khỏe rồi cuối cùng là cô riêng cô cá nhân cô cô kính chúc cho đoàn thể các cháu và cô trong trường cùng sinh hoạt được bình an vô sự không có cái gì mà để trải qua ờ, bệnh hoạn xua đi hết rồi cảm ơn các con nhiều con thấy cái sự xúc động hiện lên khuôn mặt của cô cảm thấy à, dạ. tuy rằng món quà nhỏ mọn dạ. nhưng đầy lòng tình thương giả mát yeah. Dạ. nói chẳng hạn thí dụ như nhà ba trong nhà các cháu có thể kiếm được nhưng chị em về, về bà con đây rất là vui mừng yeah. Dạ. có nhiều người hôm qua nghe trên vậy không đỡ được yeah. Dạ. xúc động lắm riêng cô thì cô cũng thấy thôi yeah. cô già neo đơn đó cô là không ai xa lạ má cô cô cúc là kêu bằng bằng bà bằng bà bà mở cô cúc yeah. kêu bà bà tại gì bà ngoại nó là thứ chín bà thứ mười đó nên đã liên hệ vậy thôi à, dạ. nhưng là thôi đừng nói nữa nói nữa thì đủ để <laughs> cô cũng mong cô có sức khỏe hoài tặng làm sự sống chứ các cô giúp đỡ nhiều người còn khổ hơn cô nhiều lắm thấy không nhưng miền trung có ai sưu tạo cho <laughs> có ai sưu, sưu tạo cho cho tôi nhắc gửi đừng cũng thích hết à, hy vọng mỗi năm đều được gặp cô à, gặp hoài cô mỗi năm hát dưới đó cũng có cô nhưng mà không có phụ chất cô nhưng mà hôm nay như vậy thôi cũng đúng rồi à, một khi đối bằng gối khi no nhưng cái ví dụ như chẳng hạn như gà trong nhà thấy không mấy con có thể có kiếm được như giàu như cô không có thể không có thể đó nghe mừng lắm đó mong sao mà cứ mùa xuân nào cũng có vậy hết <laughs> các cô ở đây nên nói chung thì xã Vĩnh Đông nói riêng thì ấp Đông Bình này ấp Đông Bình này cũng nhiều hơn ngoài kia dạ vậy thôi Thôi <laughs> vậy cảm ơn các cháu nha dạ, Chúc rồi. cô có một mùa xuân thật là ấm áp chúc cô khỏe nha được ăn phúc nhiều được sức khỏe nhiều chứ dạ à, em tên là hạnh nam dạ chắc cũng gần được một tháng dạ dạ thấy khá là vui tại vì kiểu như là em khá là thích giúp đỡ mọi người nó được điều bên này thì em nghĩ họ sẽ rất là vui kiểu như là sẽ có người biết quan tâm tới mình hơn tại nhà rồi khó làm ra à, 63 tuổi dạ chú đến đây từ lúc mấy giờ hả à, hồi 8 ờ, giờ ồ 8 giờ vậy cảm xúc của chú khi mà nhận được những món quà như thế nào ạ à? à, thấy cũng sướng tình cảm ơn dạ và dịp này cũng rất mong là thời gian tới ha cái nhóm mình sẽ hỗ trợ cùng địa phương trong cái thời gian tới nữa dạ rồi. nhờ phải liên hệ bằng cúc á nhờ dạ. bằng cúc để mà <laughs> nói chung là nhờ em nhờ hết luôn nhờ hết cái nhóm anh chị mình luôn dạ tấm lòng của bạn cúc luôn nhớ về quê hương Chúc anh chị được ờ, nhiều sức khỏe nghe Cái thời dạ. ấy ờ, có nhiều trợ cho